Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại trong Hậu Vlog Hôm nay anh em mình uh, sẽ ăn thử một món uh, thử thách nhau là ăn thử một món là món gì? À, tép tái Tép tái chanh, tép tái chanh nha các bạn, tép tái chanh Cực kỳ quá đạo luôn, mình chưa ăn thử lần nào nên hôm nay ăn thử Đây hôm nay có thằng em nó nó về, nay nó mới về, nó mua thử đó. Đợi xíu nữa à, thằng một thằng bạn nữa nó qua mới ăn được thử thách nhau ăn thử rồi xem như thế nào thì uh, đây là mấy con tép nè con tôm nữa bạn tép chứ không phải tôm tép tép bạc tôm tép gì đó. tôm tôm hay tép gì đó mấy bạn uh, này là ăn được mấy bạn uh, nhớ uh, để cho nó ướp nước đá trước khi ăn các bạn ướp nước đá vậy nè bạn để gì ốp nước đá chừng nào cho nó tái nó thịt nó săn lại á ăn ngon hơn ờ, lúc mà bạn mới mua về bạn nhớ rửa kỹ nha đây ờ, hôm nay thì mình sẽ thử thách nhau đó thử thách thử thách ăn ờ, hết cái tôm này đúng không đây chén mớp nè chén mớp này tái chanh luôn này nó gọi là cái này này chưa có chanh chút xíu em chanh lại và làm à, ăn tôm là tôm tôm sống tôm sống lọc vỏ chấm vô chanh ăn luôn mà để ăn thử coi có bị gì không cùi dễ gì cười với bạn ờ, mà nào mà bị phong thấp hay là bị phong nói chung là bị bệnh phong á thì nên đừng ăn mấy cái món đầu biển này bạn ăn mấy món này dễ bị nó ờ, gọi là dứng á dứng hay là mấy bạn thường nổi mày đai rồi đó mình thì cũng bị nè nhưng mà mình không dám ăn cho mấy thằng này <laughs> nó ăn trước nó ăn trước còn có bị gì không đã mình mới ăn rồi hôm nay ờ, do thời tiết mấy ngày mưa quá trời mưa các bạn ơi mưa về còn ướt nè hôm nay tụi mình quyết định quay trong nhà chứ không có quay ờ, ngoài trực tiếp ngoài trời thì mấy bạn ờ, đợi đợi đợi thông cảm cho mình nha cái ngày nãy giờ mưa quá trời mưa từ sáng tới chiều ở mấy mấy bạn nào mà ở dưới miền tây chắc cũng biết mà ở miền tây chắc cũng biết mưa từ sáng tới chiều không ra không ra được video mấy bạn xem giờ nay chơi ăn đường nè các bạn ơi chơi là chuẩn bị đấu nè đó đó giờ chuẩn bị ăn nè trời trời gốc này nó chá gì ta đây nè chuẩn bị nè các bạn đang chuẩn bị ăn nè đây một thành viên mới đó thành viên mới này thằng này để ăn mới ăn cơm gọi ăn cơm nãy giờ nó chạy qua giờ chuẩn bị chơi nè thằng chanh rồi đó bắt đầu rồi thằng chanh này nào chơi nè các bạn ơi rồi à, thương anh em chúng mình à, chuẩn bị ăn các bạn ăn à, thử thách nhau nào nè tôm nè rồi à, nước uh, chén nè chuẩn bị đầy đủ này rồi chơi đi đâu đâu đâu nè đó vô mà ăn đi ăn đi ăn đi nè chén muối ớt nè không ăn thử chứ đi cưng rửa ra ba quá chuyện dơ lắm nha đúng cái đây là ăn luôn á rồi, cực kỳ là quá đạo luôn bạn ơi Mẹ để ăn đi nữa Không đi những thèm quá thèm lắm thèm luôn rồi mà không biết ăn sao nào ăn nha đây thành viên mới của tem các bạn mới từ uh, bên uh, thành viên uh, phong uh, bbb thở ờ, ờ, tắm mới chở đi ăn tắm hồi sáng luôn mới chở đi ăn tắm hồi sáng luôn rồi anh thử đi chữ này chữ nào bạn chữ nào bạn em trước rồi sao sao <laughs> sao sao ngon ngọt ngọt béo béo ngon béo béo mà ngọt ngọt béo được ba sao ba ừ. cay của ớt ờ, mặn của ờ, muối và dạ, cay chua của chanh rồi lọc canh con ơi rất là ngon chấm trên tái hết luôn á ba đừng bỏ mấy con luôn á ừ này ăn bóc mấy con ấy bạn để lâu lâu mới ờ, bóc ăn bóc mấy con à rồi ăn thử rồi ba sao ba thành ơi chảy quá à. sợ nó tiêu chảy các bạn ơi ngon thật sự mà rất ngon ngon để để để tôi ăn thử nè cho các bạn coi nè thế nào các bạn nè nè bữa ớn nè chấm nè tải chanh luôn các bạn ơi ăn này không biết có chết không nữa để lâu mà chết nè nếu có chết thì à, bố hôm nay đâu chết trước không sao đâu các bạn phải chừng nào cho nó săn lại nghe ăn mới ngon các bạn nay trời mưa quá nên tụi tôi không có quay được ở ngoài nên quyết định làm cái món này ăn thử thách luôn nghe các bạn ngon các bạn ơi cực kỳ ngon thịt uh, của con con tép này tôm nó dai mà nó ngọt nó chấm với mứa cay cay chua chua nữa đã lắm rồi chơi chơi đi mấy đứa Đấy. Đó bạn ơi. Không nó bị nó có cái màu này, cái lớp gì đó nè, nó bị giấy nè. Ăn cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Nè. Nó thịt nó săn chắc nó cứng lại cho nước đá là ăn cực kỳ ngon. Nè, ngâm mà nè, tôi lộn nè. Dạ, đó. Con nhìn con rồi đó. Ngon, ngon lắm luôn các bạn ơi. Ok. Các bạn nào chưa ăn thì nhớ ăn thử món này nha thử thách nhau ờ, coi thằng nào dám ăn không mà thật sự thằng nào cũng ăn cũng được hết trơn á nên không à đó đó đó chưa bắt đầu quá chia chia, chia nhau ra đấu nè đó đây bốn thằng này ăn hết nè bạn ơi các bạn dẹp cái này hả à, các bạn nhìn nè đó hồi mới ai hấp dẫn không Nhìn cực kỳ là ngon luôn này không có cầu kỳ với mấy video khác được này chỉ gấp nhau ăn hết rồi giờ bốn anh em tụi mình sẽ ăn hết cái ờ, cái chén này học đuổi vô là ra một hai từ từ bảy ba đi rồi đây đây đây. nữa. Bóp tay đi. Một hai ba cái bỏ hả? À. Ừ. ừ đó, thấy chưa? Nó ăn miếng mít gì kìa. Ngon các bạn. Cực kỳ ngon luôn các bạn. Đó. À mắc. ba <laughs> thằng nghe nó ăn rồi. Anh đi đi chạy trốn luôn rồi. ngáo ba đó. Quá mẹ. Ớt à. Uống đây uống đây. Nói gì thôi chứ ăn hết mới về. dài dạ, gì nó bỏ được con này <laughs> ngon lắm ni nè ăn cây à cây quá cây à uống nước quá trời uống cái dòng phít, phít nước uống hết trơn chưa ai uống hết trơn không bự luôn à à hai nó ăn kìa rồi ăn tái mát luôn đây là đúng là tôm tái chanh nè cực kỳ bá đạo các bạn biết không biết mấy bạn nào ăn chưa chứ là tụi mình là lần đầu tiên ăn đó lần này nó ăn hoài nhưng nó biết còn à, ba anh em tôi là lần đầu tiên ăn nên không có làm gì kinh nghiệm này đúng là nó làm không á ăn đi anh nó nhiều quá vậy ăn đi vô tay vô tay vô tay anh ăn hả tôi ăn tôi ăn nè nè chờ ăn thử các bạn tới tôi lại nó giờ nó còn chữa mấy con các bạn ơi ba con mười ba con tôi không hết luôn rồi mà ăn nữa gần có bạn nè đó nhìn bá đạo á ăn nè Thôi bốn con mời Bốn con Làm con ít coi á muối nè trời trời muối là chết rồi trời trời trời trời trời trời kiểu này ăn cãi lắm các bạn hai ba đặt muối đâu đó quá nãy giờ nãy giờ tụi mình ăn cũng uh, bá đạo các bạn ngon cực kỳ ngon luôn các bạn thử không mấy cái món bạn nào bạn thử cứ liên hệ với mình nha mình đã hướng dẫn các bạn ăn nè ngon quá ngon quá này ngon không hả ngon ngon ngon ngon hơn cái à, ngon trứng cút à cái trứng cút trứng cút trứng cút là không không ngon này rồi các bạn nhớ like subscribe kênh nhập hậu vlog các bạn cảm ơn cảm ơn các bạn đã xem video này bye bye, bye.